À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, xin giới thiệu với các bạn ba loại nhíp xin giới thiệu với các bạn ba loại nhíp tùy theo tải trọng à, để các bạn lựa chọn tất cả ba loại này đều là hàng nhập khẩu các bạn nhé không phải là nhíp lội phụ kiện nhíp thì giống nhau đây Đó. tiếp theo là đến nhíp nhíp thì à, loại đầu tiên là loại 5 lá loại này bản có 5 cm thôi đấy loại này thì à, thường xuyên năm tặng là vô tư các bạn nhé hàng này độ cứng vững cao là vì à, nó có nhíp lá phủ ra đến tận đây đấy. dài 70 các bạn nhé cái loại số 2 này thì à, nó có thông số như sau chiều dài là tính từ mắt này sang bên tim mắt bên kia là 85 cm bản rộng của nhíp là 6 cm nhé. cái này chỉ có 5 thôi nhưng cái này là 6 này đấy nó khác hẳn luôn à, chiều dày của mỗi lá là 7 mm riêng cái lá cuối cùng này là dày 1 cm này đấy, cái này nó mục đích kia làm cái nhíp nó có cái khe hở này ấy là khi các bạn có tải trọng cao ấy thì à, cái nhíp này võng xuống thì cái lá dày này nó sẽ đỡ lấy Đấy, thì là khi các bạn không tải thì chạy rất là êm khi chạy không tải thì bốn lá này nó đỡ là chính này khi chạy có tải cái bốn cái lá này nó võng xuống đến cái lá thứ năm này lúc đấy lá thứ năm này mới phát huy tác dụng này vì vậy là nó sẽ êm khi các bạn chạy không tải và khỏe khi các bạn chạy có tải tiếp theo nữa thì giới thiệu đến các bạn một cái nhíp uh, ba này là nhíp cũng uh, dài 90 à, này bản rộng 6 này chiều dày 7 ly này nhưng nhíp này thì có 7 lá đấy, nhíp này thì thường xuyên một tấn là chịu tốt các bạn nhé nhíp hàng nhập khẩu đấy cũng uh, phụ kiện như trên thôi đấy thì các bạn lựa chọn ba cái mẫu này Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đấy hàng cực kỳ chất lượng luôn